VN Index hôm nay chúng ta đã có một phiên tăng giá 4,49 điểm tương đương với 0,3% của thanh khoản có sự gia tăng cho thấy là đã có sự đồng thuận giữa giá và vốn và dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường rất nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trong phiên Vậy thì đối với các anh chị mà anh chị chưa tìm được vị thế cho mình ở trong những phim vừa rồi thì cơ hội nào để anh chị có cơ hội tham gia ở trong video sắp tới thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một số cổ phiếu mà em đánh giá là có sự vận động tốt mà mọi người có thể canh mua trong những video sắp tới. Đầu tiên đó là cổ phiếu MBB thì cổ phiếu MBB có cái pha hiện tại của nó đó là pha tích lũy nó đang có một cái range ở đây em có thể vẽ ra đây cái range giao dịch hiện tại của MBB đó là từ 19 cho đến 18 tức là chỉ trong một giá thôi và cái range này được xây dựng lên khi mà nó có một cái giai đoạn tăng giá từ vùng giá 17 lên vùng giá 19 sau đó bị điều chỉnh lại và khi nó điều chỉnh về vùng giá 18 tức là cái mép dưới của giải Bollinger Band này thì bắt đầu có lực cầu đúng không ạ tức là đoạn này này nó bắt đầu xuất hiện những cây nến cạn cung những cây nến cạn cung tức là nó đi ngang nhưng giá không giảm đi ngang giá không giảm và vốn thấp đi ngang nhưng vốn thấp đúng không ạ và bắt đầu có dấu hiệu cầu vào từ phiên ngày 24 tháng 4 à, ờ, một phiên có cái thanh khoản thấp nhưng lại tạo lại tạo được biên tăng có nghĩa là giai đoạn này bắt đầu có cầu xuất hiện và khi cầu xuất hiện nó sẽ bắt đầu kéo lên và test lại những vùng kháng cự phía bên trên vùng kháng cự gần nhất của MEB đó là vùng giá 18.4 tức là cái đường M20 e này khi mà nó đã gãy của M20 e này thì cái vùng này vùng hỗ trợ sẽ trở thành vùng kháng cự nó test vào đây nó điều chỉnh lại tạo đáy thứ hai đúng không ạ và nó bắt đầu hồi phục lên thì cái việc mà nó tạo hai đáy như này là chuyện hoàn toàn bình thường của một cổ phiếu khi mà nó test lại về một vùng hỗ trợ đáy sau cao hơn đáy trước đó là dấu hiệu tích cực và phiên hôm nay là cái phiên mà MBB đã cắt qua được em 20 Cắt qua được em 20 chúng ta có thể coi như đây là một phiên break Và đây là một phiên break thành công bởi vì nó đi kèm với thanh khoản Hôm nay thanh khoản của MBB đã được đẩy lên cao so với những phiên trước đó à, Nó đã vượt qua cái đường em 20 tức là cái đường trung bình Đường cái cái khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên đó và khi nó tăng lên đây thì đây là dấu hiệu của việc là MBB đã xác nhận trên hồi phục xác nhận hồi phục và cái upside ngắn hạn của MBB sẽ là cái mép trên của cái range này tức là cái vùng giá 19 vùng giá 19 và mình đánh giá là khả năng vượt của MBB khỏi cái vùng này nó ở hiện tại thì cái tỷ lệ vượt nó là tương đối thấp bởi vì là đây chúng ta có một cây nến áp thớt đúng không ạ tức là một cây nến lỗ lực break nhưng thất bại đã có dòng tiền đổ vào và cái áp lực cung nó đè ngược xuống khiến cho cổ phiếu này đóng một cây nến búa ngược thanh khoản cao nhưng đoạn này cái vùng cung quanh 19 này nó rất là lớn bởi vậy là chúng ta cần cẩn trọng khi mà MB e tiếp tục tăng giá phía bên trên này đó và một điều nữa <clears throat> đó là hiện tại cái ben của MB e này nó vẫn đang đi ngang tức là cổ phiếu này vẫn chưa xác nhận là nó muốn tăng tức là cái hành động giá nó chưa xác nhận bởi vì là trong à, trong những phiên sắp tới này nếu MB e tiếp tục tăng giá phía bên trên này này thì nó sẽ cần phải có quay lại để retest quay lại retest và cái vùng retest của nó này có thể là từ khoảng Ờ, cái đường m 20 e tức là từ khoảng 18.4 ở đâu đó lên khoảng 18.5 thì đây sẽ là vùng mua của MB đó. Và hôm nay là điểm mua sớm của cổ phiếu này nhá. Hôm nay thì mình đã có tham gia khi mà nó thế là nó cắt qua cắt qua cái đường m 20 e và có vôn thì đây là một tín hiệu xác nhận cho điểm mua sớm. Hôm nay là điểm mua đầu tiên đối với MBB và trong những phiên sắp tới này, những cái pha điều chỉnh rung lắc quanh 18 đến 18.5 nó hoàn toàn là cơ hội để anh chị có thể mở vị thế và upside upside ngắn của MB này nó là mép phía bên trên này nó đâu đó khoảng ờ, <clears throat> uh, 2,6% nhưng đây là vùng cản mình đánh giá là khả năng vượt của nó ấy. có thể là nó sẽ mất một chút thời gian để vượt qua được vùng này bởi vì đoạn này có áp thớt nhưng <clears throat> khả năng vượt khi nó vượt được rồi ấy, thì nó sẽ tiến lên những cái vùng cao hơn đó là vùng giá 19 20 thì khi lên đến đây này thì cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều à, nó sẽ được khoảng 89% và hai vùng cản này sẽ là hai vùng cản mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý đoạn trước này nó cũng có một cái thớt ở đây đúng không ạ sau đó là về đây nó test một lần nữa nó thất bại thì mình nghĩ là lần thứ ba còn chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua được cái vùng cản này để tiến về cái target đó là vùng giá 20 thì cổ phiếu MB e sẽ là cổ phiếu mà anh chị có thể canh mua trong về sắp tới và cái trạng thái cắt qua 20 của MB e này nó sẽ ra nó khá là phổ biến ở trong nhóm ngân hàng trong phiên ngày hôm nay đúng không ạ chúng ta có những cổ phiếu như Techcombank này cũng nhăm nhe vượt này cũng có hai đáy hai đáy đoạn này giao dịch với thanh khoản khá là thấp thanh khoản khá là thấp và giá không giảm nữa có nghĩa là vùng này cũng là vùng mà cái lực cung rất là thấp rồi cái chúng ta thiếu ở đây chỉ là cầu đối với Techcombank thôi thì khi mà Techcombank nó tiến sát đây và nó tích lui phía bên dưới này nó cũng sẽ cho chúng ta cơ hội để mở vị thế đó và chúng ta chỉ cần chờ thôi chờ Techcombank nếu mà nó nó vận động giống như con MBB tức là cũng muốn cắt qua cắt qua cái vùng 29.4 này và theo dõi cái lực cái dòng tiền của cổ phiếu này nếu mà đến khoảng uh, <clears throat> gần cuối phiên mà thanh khoản nó nhăm nhe vượt qua được cái vùng cái cái cái vùng uh, khối lượng giao dịch của trung bình 20 phiên thì chúng ta có thể mở mua đối với Techcombank đó bọn này thì chúng ta cũng có thể mở lấy lấy vị thế sớm đối với Techcombank đối là quanh 29.3 để xem nếu nó thực sự đánh vượt thì chúng ta có thể mua gia tăng vào Techcombank đoạn này à, cũng có một cái target phía bên trên à, à, cái vùng cản phía bên trên nó vùng giá 30 upside đoạn này đối với Techcombank chưa nhiều <clears throat> chỉ khoảng 5% thôi nhưng mình đánh giá là Techcombank hoàn toàn có khả năng vượt được cái vùng cản này đấy và nó cũng có một cái range ở đây mọi người cứ vẽ range ra để hình dung cho nó dễ khi nó vượt qua đây thì chúng ta có thể gia tăng thêm tỷ trọng vào đó Techcombank à, của HD Bank cũng tương tự đúng không ạ ừ, khi mà một cổ phiếu trong nhóm ngành ấy mà nó vượt qua được M20 tức là nó là một cái cái trạng thái vượt qua M20 M20 cổ phiếu ấy nó là thể hiện cho cái sự nỗ lực lấy lại trên tăng ở trong ngắn hạn hoặc là hồi phục ở trong ngắn hạn thì khi một cổ phiếu vượt thì những cổ phiếu khác hầu hết gần như là những cổ phiếu khác trong nhóm ngành nó nếu mà nó có cái trạng thái vận động tương tự ấy, thì nó cũng sẽ đi theo nó cũng sẽ vượt theo mình đánh giá là bọn Techcombank HD Bank <clears throat> nó cũng sẽ sớm vượt thôi ở như BBID thì nó vượt trước BID thì nó vượt từ cái phiên ngày hôm kia rồi đó thì khi nó vượt xong nó test lại này thì những cổ phiếu khác thì mình đánh giá là cái trạng thái vận động nó cũng sẽ tương tự CTG nó đang chậm hơn bọn này cũng có một cây tăng giá với cái dòng tiền như thế này thì CTG cũng sẽ kéo lên và test lại M20 và cũng sẽ có khả năng vượt và vậy đánh giá là trong ngắn hạn này nếu anh chị chưa có điểm mua cho mình thì các cổ phiếu ngân hàng sẽ là cơ hội để anh chị có thể giao dịch EHB hôm nay cũng vượt này Đấy, cũng cho điểm mua này Đấy, khi mà nó vượt qua kháng cự và đi kèm vôn nghĩa là nó có lỗ lực đánh lên để nó mở ra một cái chen mới thì đây sẽ là cơ hội để chúng ta có thể mở các vị thế <clears throat> có thể canh mua nhưng mình đánh giá là đối với những cổ phiếu có cái vốn hóa lớn như bọn này này thì chúng ta không thể kỳ vọng được một cái mức lợi nhuận 10 mười mấy phần trăm ở trong ngắn hạn được nó tương đối là khó nó khó nó không nhẹ nhàng thanh thoát được những bọn penny bit khác bởi vì dòng tiền thị trường hiện tại nó cũng khá là hạn chế để kéo được những cổ phiếu này lên thì cần rất là nhiều tiền bởi vì là anh chị cũng khó để kỳ vọng được một cái mức lợi nhuận lớn như mình đánh giá là điểm mua ở thời điểm này của đối với các cổ phiếu ngân hàng thì nó là an toàn <clears throat> an toàn nhưng lợi nhuận thì sẽ không thể kỳ vọng là có một cái lợi nhuận vượt trội được khoảng 10% đổ lại thôi đấy là góc nhìn ở trong ngắn hạn lên Việt Post Đấy, cũng nhăm nhe vượt đúng không ạ cũng có thể là à, nó cũng có hai đáy này đấy đáy một đây sau đó nó chạm với hình em 20 đang có hướng xuống này thì nó sẽ bị test xuống và nó vòng lên nó test đáy hai nó test đáy hai và nó sẽ có gì hồi phục ở đây và trạng thái vượt em 20 đối với liên Việt Post mình đánh giá trong ngắn hạn là có mọi người cũng có thể theo dõi cổ phiếu này chỉ cần nó vượt và có vôn thôi là chúng ta có thể tham gia và target thì mọi người cứ đặt thứ nhất là mép trên của giải Bollinger thứ hai là mọi người theo dõi những vùng đỉnh cũ cái vùng những cái vùng đỉnh cũ ví dụ như đối với Lipid Post này những cái vùng mà nó có cái vùng nền giá bị gãy mà nó có vôn cao ở trong quá khứ thì đấy sẽ là những vùng cản mạnh và chúng ta sẽ cần phải lưu ý bởi vậy là lên về post thì chúng ta có thể đặt cái sự ưu tiên nó thấp hơn một chút bởi vì cái upside từ đây lên vùng cản nó hơi nhỏ và vùng này này là vùng cản mạnh có thể về đây Liverpool sẽ bị điều chỉnh và sẽ chững lại thêm một thời gian tương đối lâu một cổ phiếu khác đó là con vp bank, đó. bank nó có cấu trúc gãy nền rũ hiện tại thì mình đang nhìn nhận như vậy cấu trúc gãy nền rũ khi mà nó tạo hai đỉnh ở đây và nó điều chỉnh xuống và khi về đây nó bắt đầu đi ngang tích lũy với vôn rất là thấp <clears throat> vôn rất là kiệt ở đây đó và cái nền giá này này nó cũng tương đối dài rồi từ 20 tháng 4 đến tận bây giờ và chúng ta hoàn toàn có thể mở vị thế mua đối với VBank cổ phiếu này thì mình đã mở vị thế mua từ tuần trước đó, ở quanh vùng giá 19.3 ờ, 19.4 thì trạng thái tích lũy như thế này thì nó là trạng thái tích lũy tích lũy để chờ vượt và khả năng ở trong ngắn hạn sẽ có một cây đánh vượt qua m 20 đối với VPBank thì mọi người cũng có thể lấy vị thế đối với đối với VPBank ở dưới vùng kháng cự này tức là quanh 19.4 19.5 mọi người hoàn toàn có thể mua được và khi mà nó cắt qua đây với vôn cao thì mọi người có thể gia tăng đủ tỷ trọng tức là nó cắt qua vùng 19 à vùng 19.9 đến 20 thì mọi người có thể uh, gia tăng tỷ trọng đánh đầy đủ vào đây thì Vietinbank <clears throat> nó cũng sẽ có một cái upside là quay trở lại cái vùng áp thấp phía bên trên này ở đây thì nó có hai cái nền áp thớt này đấy đến 28 tháng 3 và đến mùng 6.4 à, đến mùng 6 mùng 6 tháng 4 thì nó có hai đỉnh nó điều chỉnh xuống thì đây mình đánh giá là cũng là một vùng cung tương đối mạnh bởi vậy là chúng ta trong ngắn hạn chỉ có thể kỳ vọng được một nhịp tăng về đây thôi nói chung mà nó cũng khá là ổn đối với upside hiện tại ờ, nó sẽ vào đâu đó khoảng 11 ờ, phần trăm 10 11 phần trăm đó sẽ là cái cơ hội cho Vinabank ở trong ngắn hạn thì đấy là một số cổ phiếu mà mọi người có thể lưu tâm ở trong những sắp tới thì trong nhóm này thì mình đánh giá cao nhất là MBB và VPBank sẽ là hai cổ phiếu mọi người nên nên quan tâm ngoài ra thì có một cổ phiếu khác đó là STB thì hôm nay nó tăng mất rồi đúng không ạ nó có cái điểm test ở đây điểm spring nó chỉnh về đây này đó thì nó xác nhận đây là điểm test ở đây nó chúng ta gọi đây là nó một là một pha rũ rũ xuống sau đó về mép dưới của ban này nó có xác nhận hỗ trợ và nó đánh lên thì những cổ phiếu này thì cái điểm mua phía sau nó rất là khó chúng ta phải mua được cái vùng này thì mọi người sẽ thấy là cái trạng thái vận động kiểu như thế này này nó cũng tương tự như con phim VPBank thì khi mà nó còn đang sideways tích lũy ở vùng bên dưới này thì chúng ta nên nên mở các vị thế sớm đi nếu mà cảm thấy nó chưa an toàn thì chúng ta cứ mua ít trước khi mà nó có những cây đánh vượt ví dụ như cây vượt ngày mùng 8 tháng 5 của con SCB này thì sẽ là cơ hội chúng ta có thể gia tăng và khi nó kéo lên vùng đỉnh cũ này thì chúng ta có thể canh chốt và tất nhiên là lợi nhuận cũng sẽ không thể vượt trội được Uh, ví dụ trường hợp đối với STB mà chúng ta mua được sớm ở dưới này thì đây chúng ta cũng chỉ có thể ăn khoảng 6-7% về đây chúng ta có thể canh chốt được rồi uh, có thể chốt một phần và giữ lại một ít để xem nó có thể vượt được không vượt thì chúng ta sẽ lại canh những pha điều chỉnh phía sau để chúng ta tăng lại thì đấy là cái chiến lược đối với các cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại uh, video xin phép được kết thúc tại đây chúc anh chị đầu tư thành công